ดิงอมโลจิตต่อประชนเป็นพันนาในนัวเมงเลยอยากมองดิ่งข้าสงอมโลเลยต้งนาเตไปดิเลยอยากมองมอง nang pen te sia in pak pangin vul pa che to pa muan na koi te in zo bei ni ne nge lo di to pa kulpi an nei te in zo aton tungin bei ni chạy lô à mang chạy nghe lô câu ba năm kia đây năm một ngoài na chú kinh sang na e đang công hoàng hi tàu ba năm công hoàng hi mi hing amuan da koi tele lấy tung hậu na muông tê ni khát tây qua yên luôn khâm tin âm muôn na u về đi lấy tung na tê sẽ chê lâu ông kê ba bằng yên vư ba chê tàu ba bằng muôn hoài chân ông lâu hi xuống pi bằng kim tang to nin li chê lô âm măng chê ngây lô tàu ba nắng kia na hi nắng muôn ngoài na chu kinh sang na e nắng cùng muang hi tàu ba nắng cô muôn monting bang ma om lô tang tôn dai ding om lô leia bel ting bang ma om lô akip bang ma om lô lei tung a chu pina to mang ti elom na ke muộn na bằng tiếng sáng muôn hồi gió lấy yêu muôn chín khát sông ôm vào hi câu ba nắng con muôn hi Muôn chín cần mấy lâu mang hi kề ye năm muôn hồi na cả mù văn ape chelo amang chei ngei lo 欢喜，都不能光欢喜。那么爱那就见晒。